chào tất cả anh em nhé thì như thường lệ khi có một cái món đồ chơi đồ bịp cao cấp hiện đại mới ra mắt là trung tâm tôi sẽ tổ chức quay video giới thiệu anh em và trình làng cho anh em những sản phẩm đồ chơi đồ bịp đó thì trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em hai cái món đồ chơi hai cái món đồ bịp cao cấp hiện đại và cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu thì trong cái thời gian vừa qua ấy, có rất nhiều anh em trong khu vực miền tây miền trung miền nam gọi điện cho bên trung tâm cơ sở tôi là bên trung tâm cơ sở anh hiện tại có những cái món sản phẩm đồ chơi đồ bịp nào mình không cần phải nồn những cái bộ quân hột cái nắp cái đĩa vào sân chơi mình đánh bịp được không thì tôi xin trả lời anh em là có thì tất cả các những cái sản phẩm đồ bịp đó đều sẽ có trong ở cái video của tôi ngày hôm nay thì anh em hãy xem hết cái video của tôi ngày hôm nay để anh em cùng tôi trải nghiệm về hai cái sản phẩm hai cái đồ bịp hiện đại cao cấp này thì hai cái sản phẩm đồ bịp này mình không cần phải luồn nắp luồn đĩa luồn quân hột vào sân chơi mình đánh bịp được hình thức đơn giản thôi mình cần mang một cái máy vào sân chơi mình sẽ đánh trên trực tiếp hột nắp đĩa của người ta và mình sẽ đánh trên mọi sân chơi sòng sới thì sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là máy nghe hột bầu cua và cái máy nghe hột chơi tài xỉu đấy thì sau đây tôi sẽ test vào cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu trước sau đó tôi sẽ test vào cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua đấy thì cách chơi cách sử dụng như thế nào thì sau đây tôi sẽ giới thiệu nha đấy thì trước tiên thì tôi đã cả chuẩn bị qua những cái nắp cái đĩa và những quân hột ở đây thì để chứng minh là đồ quay video và 100 trăm tôi sử dụng đồ chợ cũng như là đồ xanh chín thì tôi sẽ test con bộ hột nó ngâm nước muối và cái bạn cốc nước muối rất là mặn này rồi thì đây tôi phép tôi vớt ra và tôi sẽ thử củ kít qua lắp qua đĩa qua những bộ hột và bước cuối cùng là soi đèn qua chiếc điện thoại để kiểm chứng và chứng minh là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ đồ xanh chín anh em nhá ấy thì tôi đã lấy ngẫu nhiên được ba hột rồi thì sau đây tôi sẽ phép tôi lau khô bộ hột này đi mà tôi sẽ thử cục khít qua nắp qua đĩa qua những bộ hột em nhé đấy đấy thì tôi đã nấu cô ba bộ hộp đi rồi thì sau đây tôi sẽ thử cục hít em trên màn hình đây là cái cục khít thử đồ rất là mạnh em nhé đấy em chưa rất là mạnh luôn này nếu tôi thử qua nắp qua đĩa qua những bộ hộp đồ bị nó hít chặt đồ thường đồ trọi sẽ không hít em nhé này em nhìn này đấy em chưa hoàn toàn không hít luôn đến chiếc đĩa này đấy không hít tí nào luôn chiếc nắp này đấy thì sau đây vào cách thức sử dụng của cái máy nghe này và bước cuối cùng là tôi sẽ soi đèn qua chiếc điện thoại để chứng minh một lần nữa là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chọn nhé anh nhìn này soi xuyên hoàn toàn chưa anh nhìn chưa đấy soi xuyên này đấy thử luôn con bộ hộp này cứ hộp nào trắng tinh như anh em này nhìn trên màn hình ấy, thì nên chơi và nên sử dụng anh em nhé đấy ba hộp trắng tinh này thì sau đây là cách thức sử dụng của sản phẩm máy nghe hộp chơi tài xỉu thì đây là cái sản phẩm máy nghe hộp chơi tài xỉu đã được tôi ngụy trang một cái một cái chiếc điện thoại rất là nhỏ gọn này nhá đấy thì cái độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 2 mét đổ lại anh em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 2 mét đổ lại máy sẽ báo dung chuẩn xác cho em biết có quân gì để mình đánh em nhá đấy thì mỗi bề mặt của chiếc ống ờ, bộ hột trên mặt tài xỉu đều sẽ một nhịp âm khác nhau thì anh em vào xong vào sới vào sân chơi anh em để cho nhà cái người ta sóc một vài ba tay đánh đồng để máy nó phân tích cái nhịp âm của từng cái bề, bề mặt hồ tài xỉu thì sau khi nó vài ba ván ta đánh xong ấy thì những ván tiếp theo đi sau khi nhà cái người ta sóc máy đã phân tích được rồi thì máy nó sẽ nghe và có nhiệm vụ là sẽ bán biết có tài có xỉu cách chuẩn xác nhất để mình đánh em nhé bằng thực tế sau đây phép tôi đánh qua một vài tay đánh để em thấy độ chuẩn xác của cái máy nghe hột chơi tài xỉu này đấy thì sau khi xem xong cái video clip này anh em nào thấy sản phẩm đồ bịp này hữu ích cho anh em trên sân chơi của anh em thì anh em có thể gọi điện qua trung tâm cơ sở cửa hàng tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình để trung tâm tôi sẽ tư vấn anh em sản phẩm đồ bịp này cung cấp cho anh em cái thiết bị gian lận đồ chơi này em về em đánh em nhá bằng thực tế tôi sẽ test luôn cho anh em một vài cái đánh này mình vào sân chơi mình sóc nhá để cho nhà cái người ta sóc một vài ba giây đầu để máy nó nghe nó phân tích để máy nghe phân tích để lưu lại nhịp âm đấy một tiếng này hai tiếng này đấy để một vài ba ván tay đánh đầu để nó nêu đây chứ nhịp âm của máy này nhá đấy hai tiếng này ba tiếng này mở phát này đấy từ tiếng thứ tư đi sẽ sóc nhá đấy cứ ván nào máy nó rung thì sẽ đánh như tiếng này máy nghe hột nghe và báo tôi biết là có xỉu nhá mở lắp tiếng này là có xỉu này mở lắp này có xỉu em nhá 113 5 điểm xỉu đấy thì khi quay video cho anh em ấy tôi cùng tôi cầm chiếc máy nghe hột từ trước tay để anh cùng nhìn cùng nhận biết đó là chiếc máy nghe hột còn khi sau này anh có sản phẩm đồ bịp hiện đại về em đánh ấy, anh em hãy nhắc cái máy này vào trong người thằng nào cảm nhận tốt nhất cái nhịp rung thì em để và cái độ rung của máy này rất là êm luôn ai nghe rung thì người đó cầm và cảm nhận được thôi nhá tôi test cho anh em một vài nữa này đấy như tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có xỉu tiết nhá mở lắp là có xỉu này có xỉu nhá hai ba bốn chín điểm xỉu em trên chưa rất là chuẩn xác luôn cái sản phẩm máy nghe hộp này đấy xỉu tiếp em nhá đấy cầu xỉu cực dài này mở này có xỉu nhá hai hai bốn tám điểm xỉu ấy sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng nhá chỉ có tên là sóc thôi làm sao bộ hộp nó phát ra tiếng kêu là được em nhá đấy con này có tài rồi máy báo tôi biết là có tài nhá mở lắp này có tài 5 5 4 14 điểm tài đấy rất là chuẩn xác luôn tiếp tiếp cho em một tiếng nữa này đấy bán tiếp tiếp ra này sẽ có tài tiếp nhá mở lắp là có tài này mở này có tài nhá hai bốn năm mười một điểm tài đấy thì sau đây tôi sẽ phép tôi sẽ test về cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua nhá để em thấy được cái độ chuẩn xác của nó thì về độ chuẩn xác của cái sản phẩm đồ bịp chơi tài xỉu thì anh em đã thấy rồi đấy thì sau đây tôi sẽ test về cái sản phẩm đồ bịp chơi bầu cua đấy thì tôi đã chuẩn bị sẵn qua những cái hộp cái nắp cái đĩa ở đây anh ở trên màn hình đấy đây là cái vít thử đồ này tôi sẽ chứng minh một lần nữa đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ thì sau khi quay xong video trên cái clip này tôi sẽ bóc nát cái bộ hộp này ra để chứng minh là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ chợ nhé em chưa hoàn toàn không hít cái nào luôn này cái bát này đấy hoàn toàn là đồ bình thường đồ xanh 955 em nhá đấy sau đây là cách thức sử dụng đây là cái sản phẩm máy nghe hột này tôi đang ngụy trang một cái chiếc điện thoại trắng đen rất là nhỏ gọn em chưa đấy không anh vào sân chơi sòng sới đánh không mà em lo ngại việc bị bạn nội hay nghi ngờ cả thì bằng hình thức sau đây tôi sẽ dưới hình thức tôi sẽ làm tay em tôi sẽ đánh qua một vài tay đánh để em thấy cái độ chuẩn xác của nó em nhá đấy thì mình vào xong vào sới sân chơi nhá mình vào để cho nhà cái sóc bộ hột qua một vài cái đánh đầu để máy nó phân âm lưu lại cái nhịp âm của từng bề mặt của bộ hột bầu cua đấy và những ván tiếp theo đi máy sẽ báo biết có con gì để anh đánh tôi sẽ test luôn cho anh em này một ván này mình để một đến 3 giây đầu để máy nó lưu lại cái nhịp âm em nhé một tiếng này hai tiếng này ba tiếng này đấy tôi mở ván này đấy có bầu có cua có nai test luôn cho anh em này này đấy, cứ khi nào máy nó rung thì đánh đấy như tiếng này máy báo tôi biết có chai bầu nhá mở bát là tiếng này có chai bầu này có bầu nhá hai bầu và một gà đấy rất là chuẩn xác luôn tiếp tiếp cho anh làm này đấy cứ làm sao bộ hột nó phát tiếng kêu là máy sẽ nghe và sẽ báo em biết em nhé như tiếng tiếp theo này có con tôm em nhá mở bát là có con tôm này mở này có tôm em nhá một tôm một bầu một gà đấy rất là chuẩn xác tiếp tiếp này đấy bát này 100 trăm một nghìn phần trăm sẽ có con cá nữa mở bát là có con cá này có cá em nhá một cá một gà một tôm đấy rất là chuẩn xác luôn test tiếp cho anh em này đấy những tiếng tiếp theo này sẽ con cua nhá mở bát là có con cua này mở này có cua nhá một tôm một bầu một cua đấy thì như đầu video nói là khi quay xong video cho cái bộ hộp này tôi sẽ bóc nát bộ hộp này ra đấy để kiểm chứng và chứng minh là đồ quay video 100 trăm tôi sử dụng hoàn toàn đồ trọi nhá đấy sẽ bóc nát của hột này ra này đấy anh nhá hột thì hoàn toàn là bình thường thôi máy nghe hột này có nhiệm vụ và chức năng là sẽ nghe phân tích trên mọi chất liệu bộ hột bộ hột làm bằng giấy bằng mút hộp gỗ hột gì đều được hết anh nhá cứ làm sao mà bộ hột khi nhà cái sóc phát ra tiếng kêu là máy nó sẽ nghe phân tích và sẽ báo anh biết anh chưa đấy hột thì hoàn toàn bình thường luôn này đấy tôi đã bóc ba của hột ra nhìn trên màn hình rồi đấy anh nhìn chưa đấy. thì vừa rồi tôi đã giới thiệu anh em về cách thức sử dụng cũng như là test qua một vài ván đánh trên cái sản phẩm đồ bịp hiện đại về cái máy nghe hột chơi bầu cua và cái máy nghe hột chơi tài xỉu thì anh em đã sẽ thấy được cách thức sử dụng cũng như độ chuẩn xác của nó ở đấy thì anh em nào đang xem video anh em mình muốn tìm hiểu thêm thì anh em hãy alo tôi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 trung tâm tôi còn cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bịp cao cấp khác như là đồ bịp về chơi bài ná này chip gà này cân gà này hay là cung cấp những công thức bán hack quy luật game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa điện thoại mình đánh trên máy mình cũng được hay trên máy người ta cũng được em nhé anh em cần những sản phẩm đồ bịp nào thì anh em hãy gọi tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình trung tâm tôi sẽ tư vấn cung cấp cho anh em những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bịp theo cầu của anh em em nhé thì thời lượng video các bạn tôi xin kết thúc video ở đây chúc anh em xem phim